Đến chừng nó với tình nguyện Thấy lầu đài phú quý ngữ tòa tường Ra trận tuyền thọ xí Tây Phương Coi chư quốc tranh giành châu bao Trai gái ơi ráng vịnh lòng đài kể từ đây nhiều đạo rất kỳ linh Ráng nghĩ suy cho rõ kệ kinh Lời chân chánh nghe qua sửa già Ta xuống thế gì tương tất chi cả Bấy lâu nay dạy dỗ trung ý thần Tưởng Phật sớm khuya cần lại để đến việc thất sơn biên cài qua phép tài thay chết đi hằng hà đến chừng đó con lại lạc cha khắp bốn phía khói bay dần dù chừng hôn kiến có thầy giáo ờ, chủ giặc chiến trình dây phủ ờ, trùng trùng đức quan âm đứng giữa không trung quá phép thần cho trăm quan cửu đặng diệu dắt tín đồ giáo ờ, chủ kẻ nghịch trời chừng đó thầy cánh phật tây an miền phụng lam ngày sau vui đẹp hội tiên tử hai bên đạo kết ra chiến trường lượng cảnh giọng đồng kêu thúc bay lâu nay ở hồ côi cúc ráng sửa sang cho đặng mình vàng đừng ăn no ngủ kỳ đợi ta mi coi phật tiền bao quý non tầng sắc son ban phụng mạng quý lân trên chúa ngự tôi ngay phò ta bên sông trước có nhiều thứ cá cá nhiều con lớn quá gì kỳ đường dàm nao sao lại khó đi thứ cá lớn chợ người nghiện ý bảo chừng biến chuyển hung ăn nuốt chi ráo các cù lao sập đổ âm y cửa mặt dưng sao lại khó đi phật lập tiểu tràng an đạt đạo trong an cha đóng đồn cha khảo ghè nổi đùi tới láng ngư ông tàn thương nhân sanh kẻ góc người la đến chừng đó bỏ ghe lội bộ còn nước mắt khi rưng rưng trên năm non lửa cháy tưng bừng thương thầy chú cậu cô áo mết đến chừng đó kéo la kéo lết còn chi đầu áo mết dớ dày thầm thương cho châu đốc khi ngang tay đến chừng đến dĩ thành lộ gì sao châu đốc mặt tiền sử bị trong nhà bàn thiên hạ đến thi sách có câu dung giả nan tri đến chừng đó ai còn ai Kêu bá tánh ráng nghe lời Phật Thấy à, đời này khó dạy Phật kia ôi ừ, Đời cứ sao bạc ngã như vôi Lời chân tránh không lo sửa cài ừ. Con nhiều cha đời này khó dạy ừ vui đặng lòng thầy thần thánh đi sầu bi càng tiếc khi thay cho kẻ vô nghì thương hết sức về phần bài chi thấy trần thế nhiều người không nghĩ thêm nhiều lời cười nói quỷ ma nào ngờ đâu là quỷ phật bà xuống trần thế cứu dân chẳng ưu xiết đem đạo đức là gì tình thiệt dắt nhân tranh cho khỏi tây u chuột còn đây chưa biết khổ đau chừng đức đích con trâu phá còng đến chừng đó thay coi chồng đóng đời hạ quân tiêu diệt còn chi cuộc giả tràn chừng đó mến chi đô thị giả mến chi lao ly dân sắc lệnh tây phương thọ ký cứu bá già cho khỏi à, miệng à, hầm kẻ chân tu thần thánh giúp ta dùm đặng giải thoát khùm beo tây tượng kẻ Quang dương nay để dành cho thú làm mồi đạo còn đang lắm kẻ xa khơi ráng lục tự tu mòn tôi mơ bảy lâu nay quằn khai nắng nhọc nay nhìn xem thần mẹ giới xứ Tây. Kể từ đây đạo đức chi rắn ghi, đừng cải cách nhiều điều mang lồi. Ngục đi trần gian nhiều người phản bội, chờ những người gian dục lòng tàn phạt những người bội chúa phạt đồ nghịch bảo kệ thôi vô ích gốc ông cha ra đời nhắc khi tích sao đem lòng phụ bạc chi tánh tiên chờ quan công kết nghĩa đào duyên lòng chánh trực trở về nhà hơn dường như bánh y trớn chớ rồ xăng bóng phục chạy à, liền mới biết rằng con phật con tiên gươm ba thước trừ loài béo lợn trên điện ngọc rộng mây chơi dơn hội rồng mây tiên phật ca sang kẻ ác gian thấy phơi nhà bàn người hiền đức đặng phò thánh y gia chầu bể ngọc tâu qua điện hạ ra chiến trường phụng mà được rạng danh chừng đó ai hơn thì tỏ rạng đài đầu mây bạc chừng hỏi về cái dầu ngã ơi bác người chân tu chừng đó mới màu thì nhân sanh mới biết khi sầu đâu người hạnh phúc cùng chung chi hương đến chừng đó hiền lương tự đầu tịnh độ vui cánh cô ruộng đồng bên hà tiên sao lại có sông ngó trực chỉ thẳng băng tới lan Đất tịnh độ ngày sau tỏ rạng sao tàu bè đầu bến cổ đàn cành núi tượng tòa an thích ca sao làm việc những người đức kia hành dựng cột đắng nhà nam chói cờ phất lên châu đốc núi sam các nước qua hoa thấy mà ham thấy châu báu nhà nam mê mệt tranh giành nhau càng là phải chết nội lòng hòa chói ánh bão vàng chùa ngoài văn võ hai bên chầu trực sự ngoại ban theo điều pháp lực bọn tây liêu chừng ấy phục tùng đạo thích ca chừng đó tung dung người hiền đức ngày sau không mất nay cho xác trần quyền diệu nhẹ nhàng, đức di đà diệu chiếu điểm quang ngài hậu nhật dắt đi núi chân truyền Phật đạo thành thơi đoàn ma quỷ ta mau sớm dứt Tìm chân lý tu hành kịp bước lánh sông mê vượt khỏi an tỳ cho kiếp kỳ đến hội khoa thi tâm nhân đạo từ bi độ tận Phật thánh tiên ra đời giúp dần đặng thưởng ban những kẻ hữu tài khổ nhân sanh khắp đến bên tay nhớ lúc tự gìn đeo cho chặt Phật giác khi cho qua đặng ngày sau hội hiệp ông mỹ bà được sáng suốt coi đời bàn cô chân thấp ra sự bị đến chừng đó mới là hữu chi nhục với dinh thay đổi mấy hồi cõi trần gian xem thấy hỡi ôi ráng từ bi tu mau cho kịp lời chân nhà vô tâm bảy đầu này khai đắm lạc lầm thay trần thế lòng sầu áo nào nam mô a di đà phật